chào tất cả các bạn quay trở lại kênh ông số vlog của mình hôm nay à, mình làm món trứng nướng các bạn ạ mình vừa đi về trời mưa rét đầu các bạn bây giờ mình ra đi làm các bạn trứng nướng đây tôi đang luộc trứng nữa các bạn ạ một chút nữa tôi sẽ mang à, trứng chín nữa sẽ mang ra nướng các bạn trứng đang sôi được một lúc rồi đấy chắc là sắp chín rồi đó đây sau khi trứng, ờ, trứng chín các bạn với ờ, mang đập các bạn rồi cho ra bát bạn nghe gì không ở ngoài trời thì đang ờ, mưa rất là to hôm nay món trứng làm nhưng mà lúc trời mưa lớn thì chất lượng hình ảnh nó hơi kém các bạn hôm nay tôi làm mâm trứng lộn cũng để thử thách ăn hết nó các bạn bình thường thì tôi chỉ ăn ờ, nhiều thì hai ba quả nhưng hôm nay tôi sẽ thử ăn hết một mâm như này đây các bạn xem này à, trứng đã chín rồi các bạn nhìn rất là ngon các bạn thì lần đầu tiên mình đã ờ, tôi làm một cái mâm trứng to như này đấy các bạn đây đây và dạ, giờ dạ, tôi cho lên ờ, chi viên đá này nướng chi viên đá các bạn nướng trên đá này nó sẽ lâu hơn là nướng trực tiếp ờ. nhưng mà hy vọng thì nó sẽ rất là ngon rồi xếp ờ, lên để chắc kín luôn các bạn kín luôn cái đá này viên đá này rất, rất là nóng lắm rồi đấy. sau sao được ờ, lúc ờ, tôi ờ, nhóm lửa to lên để cho nó nhanh nóng các bạn là rèm lửa cháy rất là lớn để cho cái viên đá nó nóng để lại chuyên lên cái bát để <laughs> sôi được quả trứng các bạn và quá trình Đây. tôi sẽ cho thêm gia vị các bạn gia vị rồi đã pha nước nước uh, mắm ớt đấy à, tôi cho lần lượt lên uh, lá trứng để các bạn xem này nhìn rất là ngon các bạn cực là thơm thì nước ờ, dùng thì tôi ờ, pha nước ờ, mắm ớt nha các bạn vì đây muối ớt mỡ hành các bạn thì tôi sẽ đợi một chút nữa nó sôi lên thì tôi sẽ cho thêm rau cho một chút trước để cho nó ngấm nữa. thì bắt đầu tôi cho thêm uh, rau các bạn mỡ hành đã mỡ hành uh, và một chút uh, các loại rau khác và làm vị rau đấy các bạn thấy thế nào bây giờ tôi cho một ít rau trước để cho nó để tí gần chín tôi cho thêm vào để nó tránh để rau nó còn dừ các bạn cho, cho đều đến tất cả vẻ à, à, đây là ừ, các bạn biết cái gì món uh, trứng nướng uh, mắm nhìn nó thấy ngon rồi các bạn ạ đây thì các bạn thấy xem này để trứng uh, ờ, đấy. nó bắt đầu sôi sôi đấy tôi đảo lên thì như cho nó chín đều đấy đấy đảo đều tất cả các bạn ạ Rồi, trứng của chúng ta đây. Và bắt đầu sôi rồi các bạn ạ. Bắt đầu sôi rồi ạ. Sôi nhìn nữa. Đây các bạn xem. Nó bắt đầu ờ, sôi dần rồi đấy. Thì sôi sôi dần đều đây. cho rau sôi rất là ngon đấy. Màu màu này là chính ấy. đây các bạn xem ngoài trời đang đổ ngoài trời đổ cơn mưa các bạn rất là to chớp bùn bùn sau trời một lúc cũng tạnh mưa các bạn trứng đã chín và tôi đã cho ra mâm và chuẩn bị ăn rồi các bạn ạ Ờ, mời tất cả mọi người nhá mời xin mời tất cả các bạn xem thưởng thức cùng tôi nhá trứng à, trứng nướng muối ớt các bạn mình nướng hơi quá nó cũng theo hơi khô một chút xin mời mọi người nhá ăn cùng mình ngon ngon mọi người nó thơm anh em con thủ nè quá ngon mọi người đây là vẻ hơi nhạt thêm chút mọi người Thôi, mọi người xem video hãy ủng hộ à, video của mình để mình có động lực làm những video tiếp theo các bạn nhé cảm ơn tất cả mọi người quá tuyệt rồi thèm không biết hôm nay mình ăn bao nhiêu ờ, chén đây nhưng mà bình thường mình chỉ ăn ờ, hai chén thôi các bạn làm tiếp miền hải hai các bạn mời các bạn xem các bạn người nhé mình ăn được hai quả này các bạn ạ rất là ngon đấy mời mọi người thưởng thức đi cùng nhé các bạn xem này hơn đây đây là cùi dừa này ba ba rồi <laughs> mọi người à, xem à, video thấy hay hãy à, cho mình một like con mừng ở dưới nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé hôm nay mình sẽ cố gắng chín hết mâm hộp vịt lộn này bạn rất là ngon cảm ơn mọi người đã theo video của mình hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo à, mình à, thử thách ăn cố hết mâm mì lộn các bạn này, kia còn hai chỉ còn hai quả thôi mình sẽ ăn cố nốt đấy